chào tất cả anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi à, được giới thiệu với anh em một cái bộ hột tài xỉu một bộ hột tài xỉu này thì à, anh em đi chơi tài xỉu thì anh em à, sử dụng bộ hột này thì anh em đi lắc nhất là anh em đến sân chơi thì anh em cũng cần kiểm tra tan tích của cái bộ hột này là gì cả nhé đây anh em xem bộ hột tài xỉu nó trong suốt như này Đấy. Đấy, nó trong suốt như này thì anh em nhìn vào mắt thường anh em cũng thấy rồi nó không có cái công chuyện ở trong cái bộ hột tài xỉu này nhá đấy thì ờ, cái bộ hột này nó đi như thế nào đấy thì là một ờ, lúc nữa tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này xem là bộ hột này nó đi như thế nào nó có đạt hiệu quả cho anh em đến sân chơi khi mà anh em đi lắc tài xỉu nó có nó có cái tỷ lệ chiến thắng cho anh em hay không hay là nó có cái tỷ lệ mà để cho anh em để qua được những cái thế hột khó hay không Đấy, thì nó tùy thuộc vào cái bộ hột tài xỉu ấy, của cái bộ hột chai xỉu ờ, trong suốt này nữa nhé bộ hột nó đi khôn hay không thì ờ, nó cũng ờ, tùy duyên đó thì cái bộ hột này thì anh em đến sân chơi thì thứ nhất là anh em không cần kiểm tra tang này Đấy, là anh em thế và anh em chơi thôi còn cái bộ hột này là bên tôi làm bo đủ cho anh em rồi anh em về anh em chỉ việc chơi thôi đấy còn cái cách tắt của cái bộ hột tài xỉu trong suốt này như thế nào thì khi anh em lấy hột hay là khi anh em mua hột thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc nhé. đấy thì cái bộ hột này khi anh em chơi anh em lắc thì là nó sẽ đi theo ý muốn của anh em được bảy khoảng tám mươi phần trăm đấy anh em có thể kết tài kết xỉu được tám tám mươi phần trăm nhé. đó thì uh, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu trong suốt này cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở với cơ sở tôi nó là hàng độc quyền nhé. đấy thì anh em nào mà muốn tìm hiểu hay là muốn sở hữu cái bộ tài xỉu để anh em đi lắc tài xỉu thì anh em à, cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình à, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ tài xỉu trong suốt này xem là nó đi như nào để cho anh em thấy nó có hiệu quả khi mà anh em sử dụng nó anh em đến sân chơi anh em lắc hay không nhé anh em đến bất cứ cái sân chơi nào C1 hay là đấu trường lớn anh em chơi đều có hiệu quả nhé chủ yếu về cách lắc của anh em thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em khi anh em lấy hột nhá đấy thì khi cái bộ hột này anh em lắc thì anh em chỉ cần đến cách lắc của tôi thì anh em lắc cái bộ hột này đi rất là đều đấy, nó đều khoảng tầm 80 đến 90 phần trăm anh em đi lắc rồi anh em biết lắc thì hột nó phải đều thứ nhất thì phải đều thứ hai phải đi theo ý muốn đấy, thì ờ, tôi sẽ test cho anh em hai cái điều kiện của cái bộ hột tài xỉu này nhé đó vừa xỉu lên tài này đấy. Đấy, thì cái chén này có khoảng tầm 7 đến 80 phần trăm là nó sẽ nhảy cho anh em xuống xỉu nhá đó 113 này Đấy, tiếp tục như vậy Đấy, 345 này 125 này Đấy em thấy không bộ hột nó đi rất là đều đấy thì còn anh em nào mà muốn giữ tài giữ xỉu nữa thì là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu này thì là tôi sẽ chia sẻ cho anh em khi anh em lấy hột sau nhé còn cái ờ, cách lắc thì tôi không thể nào nói trên video này được thì nó là hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi đó thì bây giờ tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em để cho anh em thấy đang xỉu đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em Đấy, kênh một nhưng mà trái này vẫn là xỉu này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này hai ba bốn này tiếp tục giữ xỉu này sáu sáu à sáu hai hai này hai ba bốn tiếp này đấy chén này lên tài đấy. thì lên tài có thể là anh em giữ tài thì là cái cách lắc giữ thì là cũng như cái giữ xỉu thôi còn anh em muốn lên tài xuống xỉu là đều do tay của anh em hết đấy như chén này tôi về cho về xỉu này đấy, 522 này đúng không chén này lên tài này đấy, 566 này chén này xuống xỉu luôn này đấy xỉu này đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu trong suốt này anh em đi chơi đi lắc tài xỉu nó có hiệu quả cao thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình nhé thì video này làm đến đây hết chào tạm biệt các anh em